đây là ngoại thất của bếp những lỗ lớn ở phía sau này đó, thì tôi sẽ che kín lại để tránh chuột vào bên trong cắn phá dây điện đây là bếp nướng đây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 đây là cái tính năng mà tôi đang thử đây tiếp theo nữa là nó có cảm biến khóa ga khi tắt lửa thì như ở bước đầu tôi đã thử đó là cái que cảm nhờ vào cái que cảm biến ở phía sau đầu chia lửa có cái đầu nó giống như cái đầu mỏ hàng và nó cũng sẽ tiết kiệm ga hơn so với bếp ga Việt Nam thực tế như gia đình tôi có bốn người ngày nấu ăn hai bữa thì một bình ga giá hơn 330 thì tôi sử dụng được khoảng hơn 2 tháng và nó cũng có cái lò nướng rất là tiện lợi khi nướng á, các bạn nên đổ một lớp nước vào cái mâm hướng này và các bạn phải cắt mỏng cái đồ nướng ra vì cái độ hở giữa vỉ nướng này với cái mặt trên của bếp á, nó chỉ khoảng 5 phân thôi nên các bạn phải cắt mỏng ra thì khi nướng thì các bạn chỉ việc cắt mỏng đồ nướng nên nếu là mình bỏ bếp bật bếp lên là sử dụng thôi bỏ vào bếp nướng bật bếp lên là sử dụng không như cái cách nướng truyền thống khi nướng thì trước khi nướng các bạn phải đốt lửa than rồi trong khi nướng thì nó lại có khói bụi rất là bất tiện bếp thì nó đã có nhiệt độ cao nên nó đã tự động giảm cái ngọn lửa lại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 thì nó tầm khoảng 2 à, đến 3 tháng tùy vào các bạn sử dụng bếp ít hay nhiều như ở bếp bên phải tôi nó cũng sẽ có thêm những cái tính năng là đây cái hình ấm nước này là cái chế độ nấu nước nè qua cái hình tô cơm ở đây ở dưới là chế độ nấu cơm ở trên là chế độ nấu cháo giờ tôi sẽ thử tính năng là nấu nước cho bếp bên trái phải này thì ở bếp ờ, tính năng nấu nước thì các bạn nên dùng những cái loại nồi có đường kính đáy nồi phải nhỏ hơn 24 cm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 do tôi đang cắm cái cục sạc này đây cắm sạc để sử dụng thế cho pin đây tạm thời thay thế cho pin để ờ, gắn pin ờ, sạc vào đầu dấu trừ này các bạn để vào bên trong đầu còn lại của lò xo thì các bạn sẽ cho nó chạm vào cái miếng thép ở phía trước hộp pin này để nó tiếp xúc lại với nhau đây pin này nó vẫn còn đang nạp được nè thì nó đang là sáng màu đỏ khi mà cái đèn này nó sang sáng sáng xanh lên thì các bạn có thể tháo sạc ra cất đi